đang à, xin chào bạn Sau đây đang à, xin giới thiệu các bạn à, chuông báo cá Chuông này báo cá bằng pin các bạn nhé Đây các bạn Mẫu của Hải Đăng là mẫu HBL 02X các bạn nhé Nó khác nhau ở cái đèn này các bạn Đấy. 04X là đèn tím Đây là đèn đỏ Thì Hải Đăng đang giới thiệu các bạn cái Số máu cá này mẫu ờ, HBL02X Một hộp này ờ, gồm hai cái các bạn nhé Trong hộp hai cái bán cả và ờ, hai hải đăng sẽ ship cả hai cái không bán lẻ các bạn nhé một hộp các bạn mua tốt nhất mua dự phòng ừ, cho số cua mà thường thường ờ, các bạn câu lăng cái này dùng câu lăng C Đấy. sẽ báo cá các bạn cái này kèo bà cần đây là pin pin này thì các bạn có thể ờ, mua ở tiệm đồng hồ họ sẽ vẫn ờ, sẽ bán các bạn nhé pin pin cúc này đây gọi pin cúc đèn báo đây công tắc các bạn bật công tắc này lên các bạn kéo này nó kêu đấy em ờ, sẽ hướng dẫn các bạn lắp vào cần trước tiên các bạn ờ, lại đang đã chuẩn bị sẵn cần đây các bạn nó kẹp vào cần này và cần thì cái này nó xoay được các bạn nhé chuông báo cá này xoay được này Đấy, các bạn xoay ờ, vừa phải bạn xoay cái ờ, phần cước ờ, cái lên này Đấy, đây là cái đầu đầu dây nhé các bạn ví dụ đầu dây này các bạn nhé các bạn nhìn này đang sẽ đặt xuống đây các bạn quan sát nó dễ hơn rồi bật chuông lên chỉnh lại tí các bạn nhé đang chơi vào chuông kéo nó sẽ kêu Đấy. cái lô này các bạn à, nới ra một tí nhé để cho nó vừa chạy cước nó vừa kêu đây đang sẽ bật lên Đấy, kéo này Đấy, kêu luôn các bạn Đấy, kéo thử này. cá ví dụ đây hải đang là cá này đây dây giật giật này Đấy kêu luôn đèn nháy vừa kêu đèn cũng nháy theo Đấy. vừa rồi hải đang uh, ờ, đã giới thiệu các bạn là ờ, uh, chuông báo cá các bạn dùng để câu lăng xê câu uh, chùm nho nói chung là tùy mục đích các bạn sử dụng nó có thể báo cá và các bạn dùng làm việc gì cũng được Đấy, chống trộm cũng được Đấy, mẫu này mẫu à, HBL 02X như vậy nhé Đấy, Hà Đăng Fishing à, chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hà Đăng Fishing